ngôn từ hướng tới ngôn từ nó là ngôn từ hướng tới các bạn nha các anh chị nha chúng ta hiểu cái sức mạnh tiềm thức của chúng ta là vô cùng lớn đúng không ạ nhưng nếu chúng ta không biết vận hành vận hành ở ý thức thì thì chúng ta sẽ bị cài đặt ngược cài đặt ngược ví dụ từ bẩn thì các anh chị phải nói từ gì ạ bẩn thì nói là gì ạ không sạch nhé các anh chị hãy ghi là không sạch lúc này chúng ta sẽ dùng từ gì con làm thế không bẩn quần áo chẳng hạn thì là quần áo sẽ không được sạch thì lúc này chúng ta ghi là phải phải nói nhá là không sạch và nhiều người sao ạ nghèo ấy cái từ nghèo ấy là nhiều người tôi nghèo lắm tôi đang rất nghèo tôi đang thiếu tiền thì cái sao ạ các bạn mãi mãi thiếu tiền các bạn mãi mãi nghèo bởi vì sao ạ cái thằng tiềm thức nó chỉ nhận một cái gì ạ nghèo và thiếu tiền lúc này các anh chị phải gì ạ thay cái từ nghèo này này thay cái từ nghèo này này hãy dùng một ngôn từ hướng tới là gì ạ nghèo nha nghèo thì các anh chị hãy dùng cái từ gì tôi chưa giàu tôi chưa giàu tuyệt đối nhá tuyệt đối không dùng được từ nghèo bởi vì thằng tiềm thức của chúng ta nó chỉ cập nhật gì ạ à? là từ nghèo mà nói gì nó không biết là gì ạ à? bạn nói là tôi không nghèo mặc dù bạn có tiền nhá tôi không nghèo thì bạn sẽ nghèo đấy nhưng bạn hãy dùng gì ạ mặc dù mình không có tiền là gì ạ mình hãy dùng gì tôi chưa giàu hay là những cái từ ví dụ chúng ta mắng con cái chúng ta hay bảo là gì ạ hay là chửi ai đó mắng ai đó để ngu câu này tuyệt đối không bao giờ dùng đừng có nói gì mày ngu thế mà ai nói gì không à? không gì thông minh thì sau này nó mới thay đổi không thông minh con không thông minh rồi hoặc con chưa thông minh thì thằng tiềm thức nó sẽ cập nhật nó là gì thông minh còn chúng ta gửi nó chỉ nó ngu nhá nó sẽ ngu muôn thuở đấy nhưng chúng ta chỉ ạ ô coi làm điều đó nó không được thông minh thì cái cái thằng tiềm thức nó sẽ cập nhật để nó vận hành nó trở thành đứa thông minh hay là dại cũng vậy dại ngu này học dại cũng vậy hay đần độn cũng vậy hay nói là gì chưa thông minh chưa khôn chứ tuyệt đối không dùng các cái từ mà từ uh, nó gần như gọi là từ ám thị đó mà vô tình chúng ta như thế là chúng ta ám thị cái này biểu hiện rất rõ trong cái thôi miên nhá, ám thị nhá mà tôi nói uh, chia sẻ rất nhiều về uh, cách mà đứa trẻ đái dầm đó cái đái dầm á thì chúng ta uh, nói với con trẻ là gì từ giờ trở đi con không được đái ra giường không được đái ra đái dầm thì sao ạ mai nó vẫn cứ tèn tèn tèn tèn đái dầm nhưng chúng ta chỉ cần nói một câu như này thôi trước khi bé ngủ cái lúc nó ngáp ngắn ngáp dài á ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ ấy cứ lờ mờ lờ mờ lờ gật gà gật gù á các chị anh chị chỉ cần nói gì ạ quần áo con phải khô nhá con ngủ quần áo con mai dậy phải khô nhá quần áo phải khô nhá quần áo phải khô nhá cứ lặp đi lặp lại như vậy từ 5 đến 7 phút cho bé gáy hò khò ngày mai quần áo bắt đầu khô những đứa nào mà nặng nề các anh chị làm cho 5 đến 7 tối liên tục 100% nhé quần áo khô trừ nó bị bệnh thì phải ám thị dài đến cả tháng nó vẫn thay đổi nghĩa là nó sẽ cơ thể nó tự vận hành nó chữa bệnh để cho quần áo phải khô nghĩa là không thể đái được dầm nữa không thể đái dầm được nữa đây là mấu chốt nha đây là mấu chốt thay đổi bất cứ ai nha ví dụ một ông chồng uống rượu nghiện rượu nghiện rượu thì các anh chị thấy người ta nghiện rượu sao ạ người hôi đầy mùi rượu thì chúng ta thường thường gì ạ chửi mắng lúc nào cũng uống rượu từ giờ không được uống rượu không được uống rượu cái từ gì nó hiện nó sẽ sẽ sẽ cập nhật vào tâm thức đó là uống rượu đúng không thế giờ muốn bỏ người ta bỏ là sao ạ thì khi người ta chúng ta tìm cái chủ đích gì ạ khi bỏ rượu thì thì điều gì xảy ra khi bỏ được rượu thì điều gì xảy ra người phải gì ạ thơm đúng không ạ à? tỉnh táo uống rượu vào thì say đúng không anh là người tỉnh táo lúc nào cũng tỉnh táo anh lúc nào cũng tỉnh táo tỉnh táo thì không uống rượu thì nó mới tỉnh táo chứ đúng không ạ và chúng ta ám thị nó họ là người tỉnh táo thì sao họ sẽ tỉnh táo thôi không uống rượu thôi tự mai bắt đầu dần dần chán rượu ạ để sao ạ à? để tỉnh táo mà chúng ta đã ám thị người ta tỉnh táo người ta sẽ tỉnh táo đấy ngôn từ hướng tới này chúng ta dùng trong đời thường và dùng trong cả ám thị thôi miên nhá dùng trong đời thường hàng ngày và dùng trong cả ám thị thôi miên vì vậy có câu mà tôi đã đưa ra rất rõ luôn nếu như bạn không dùng từ hướng tới thì kể cả bạn lập kế hoạch thì là lập kế hoạch ngược cái câu đủ của tôi là như này nếu cuộc đời bạn nhá bạn không lập kế hoạch cho cuộc đời bạn thực chất là bạn đã gì bạn đã lập kế hoạch cho sự gì sự phá sản hay là đã lập kế hoạch cho cuộc đời chẳng đi về đâu các bạn có thể ghi nhá bạn không lập kế hoạch cho cuộc đời của bạn thực chất là bạn đã lập kế hoạch cho cuộc đời chẳng đi về đâu nếu bạn đã lập kế hoạch nhưng không cài đặt được vào trong tâm thức thì kế hoạch đó là kế hoạch giả. Mấu chốt đấy nha, mấu chốt đấy, mấu chốt thay đổi cuộc đời mình hay bất cứ ai đấy. Nếu bạn lập kế hoạch nhưng không dùng ngôn từ hướng tới là ngôn từ chúng ta đang dùng đây này không dùng ngôn từ hướng tới thì bạn đã lập kế hoạch đảo ngược như là lập kế hoạch gì ạ từ giờ trở đi tôi không bao giờ nghèo thế là gì ạ à, thôi miên chúng ta không bao giờ nghèo thế là cứ nghèo bám đuổi cả đời luôn tôi sinh ra không phải là người ngu thế mà cả cuộc đời vẫn cứ ngu đó nên là cái mấu chốt rất nhiều người bị mắc cái này mặc dù học rất nhiều kiến thức rồi nhưng mà không biết ứng dụng không biết ứng dụng ví dụ thấy con mình mặc một cái đồ gì đó mà chúng ta nhìn không ưng đó thì chúng ta nói gì ạ à? cái mặc đồ đó đáng ra nó xấu nhá thì chúng ta cái mặc cái đồ đó nó không đẹp hoặc bạn làm bạn sơn cái màu này lên nhà nó không đẹp bạn đừng có nói là gì bạn sơn cái màu này nó xấu hoặc bạn mặc cái đó xấu hoặc bạn bôi cái đó xấu mà chúng ta không có từ xấu và gì không đẹp thì cái từ xấu ấy từ xấu thì các anh chị thay bằng cái từ gì xấu xấu thì phải thay từ gì ạ không đẹp không đẹp thì cái thằng tiềm thức của chúng ta nó sẽ cập nhật gì từ đẹp chứ nó không có từ không đó ví dụ một người nào đó ốm ốm chẳng hạn thì đừng bao giờ nói từ ốm với họ nhá ngày hôm nay chúng ta ghi nhưng chúng ta sẽ phải phải cập nhật để chúng ta buông này ốm thì chúng ta gì bạn không được khỏe à không khỏe ví dụ người ta đang buồn đang buồn thì bạn phải trả hỏi hỏi họ câu này bạn không được vui à không bạn không gì ạ à? không được vui không được vui à đó không được vui cái ngôn từ này chúng ta phải cập nhật nhá cập nhật mà không bao giờ để để mắc nhá khổ chẳng hạn nếu cuộc đời chúng có nhiều người á ôi cuộc đời tôi sao khổ thế thì cuộc đời sẽ khổ khổ suốt cả đời thôi hoặc là tôi không muốn khổ đâu tôi không muốn bị khổ nhưng mà gì ạ cái từ muốn khổ là thằng tiềm thức nó cập nhật thì cái từ khổ nó đối với từ khổ là gì ạ ôi tôi không muốn tôi là kẻ không hạnh phúc đúng không ạ khổ gì khổ đó là gì nó là không hạnh phúc hoặc chưa hạnh phúc thôi không hạnh phúc chứ đừng nói là tôi khổ lắm mà tôi không hạnh phúc tôi không được hạnh phúc trong thời điểm này tôi cảm thấy sống với người này tôi không được hạnh phúc mà đừng nói gì ạ à, sống với người này tôi khổ lắm thế là nó sẽ khổ bám đời bám cả cuộc đời rồi gì nữa ạ con mình chẳng hạn nó là một đứa mà nhút nhát sợ hãi sợ hãi thì chúng ta không được dùng từ sợ hãi với với trẻ với bất cứ ai mà chúng ta gì ạ bạo dạn lên can đảm lên nó là gì bạn đừng sợ hãi rồi đó lúc này thì bạn can đảm lên mày là kẻ nhút nhát chẳng hạn có thế mà cũng sợ hãi mà có thế mà cũng không gì can đảm chứ chúng ta đừng nói là thế mà cũng sợ thì chúng ta sẽ nói là gì ạ thế mà cũng không can đảm được cả à? thì cái từ can đảm nó sẽ cập nhật vào tiềm thức của người đó nghĩa là gì ạ sợ hãi không ạ không can đảm hay là ví dụ thấy một đứa nào đi xe ẩu có thể dễ dàng con cháu mình chẳng hạn đi xe rất ẩu nhỉ thì cái cái cái cái sợ hãi của chúng ta là gì ạ tai nạn thì hãy nói gì ạ hãy nói với trẻ đó gì ạ hay hãy nói với người đó là gì bạn đi thế là tai nạn thì ạ dễ tai nạn lắm thì bạn bạn đi thế thì không an toàn không an toàn đâu nhá không an toàn giao thông không an toàn chứ đừng nói là tai nạn nhá nó sẽ xảy ra đó. trong tương lai là không an toàn hay từ chết không bệnh Ô, bệnh chết đó thì bảo là bệnh đó không dễ sống đâu nhá đó thì cái từ sống để người ta cập nhật vào trong tiềm thức ví dụ chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ đi vào cái vùng nào đó mà dễ, dễ trơn trượt hoặc xe tô chúng ta đang chạy vào cái chỗ mà mà mà mà nó um, toàn bùn lầy đường đất đó nó trơn trượt nó ngã thì chúng ta vào gì đi vào đó nó không vững đâu nó không bám đâu thì đó là gì không bám là trơn trượt đó là cách mà chúng ta vận hành cái câu gì ngôn từ hướng tới ngôn từ hướng tới này thì nó bao la luôn ạ thì chúng ta phải biết vận hành hàng ngày ví dụ như cái câu gì ạ giả dối thì chúng ta sẽ thay bằng câu gì ạ giả dối thì nó sẽ đối với câu gì ấy? là gì không thật thà đúng không ạ hãy dùng câu bạn không thật thà rồi chỉ để người ta thay đổi không thật thà hay là con cái mình có những điều gì đó nó chưa thật thà thì đừng bao giờ mắng mắng trách cháu là gì con lại giả dối rồi chẳng hạn thì nó sẽ giả dối cả cuộc đời nó liên tục luôn bởi vì chúng ta ám thị nó mà hay nói là gì con làm điều đó là con nói như vậy là không thật thà rồi thì bé sẽ gì nhận ra cái từ thật thà nó gắn vào tiềm thức hay là từ đổ vỡ không vậy cái đổ vỡ mà là như vậy là rất dễ bị đổ rất dễ bị vỡ đó thì gì ạ chúng ta hay nói là gì là như vậy nó rất dễ gì ạ không lành lặn chẳng hạn không lành lặn không lành lặn còn rất nhiều đấy còn rất nhiều chúng ta chỉ chú ý cái điều này hãy tìm ngôn từ đối với nó và đưa làm sao là nó là ngôn từ hướng tới ngôn từ hướng tới nó phải là ngôn từ hướng tới ngôn từ hướng tới đó thì những ngôn từ này đời thường trong ý thức chúng ta phải vận hành đời thường trong ý thức chúng ta phải vận hành